Hến ơi, làm con nuôi của tôi nhá. Bác nuôi nấng em được ngày nào mà con nuôi. Thì bây giờ nuôi, tôi sẽ chăm sóc cho Hến từ đầu đến đuôi, từ răng đến tóc, từ nụ cười đến ừ, một số nơi. <laughs> Bác nuôi béo rồi bác oánh chén à, đúng không? Tự dưng lại đầu tư nuôi với chẳng nấng thì cũng phải có à, lý do chứ bác nhỉ. Thì tôi quan tâm Hến chứ lý do gì đâu xuất phát từ cái tình ấy nè tình gì hả bác chắc cũng không phải tình yêu chán cơm thèm phở nên mới làm liều đúng không sao hiến lại nói thế chỉ là hợp tác đôi bên cùng có lợi thôi Hến thì thoải mái vui chơi Còn tôi thỏa mãn thú vui với đời Thú vui với đời Đừng tưởng có tí tiền là ai cũng làm phiền được đâu Tôi nói cho anh biết ờ, một câu, chị em phụ nữ không phải là chỗ giải sầu của đàn ông.